chào quý vị các bạn đã đến với điện máy Cường Linh thì hôm nay chúng tôi uh, tiến hành lần giao con máy uh, ờ, chảy dầu dầu vàng đấy máy sửa đất đa năng bây giờ dầu vàng thì là đây uh, đất trồng sắn này nó là cứng đây là chức năng khoay đất của nó lên xuống nhanh luôn đi vâng đúng rồi vẫn còn vẫn vừa chưa vừa toàn